Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Video hôm nay sẽ nói về hướng nhà phải tránh hung tinh. Ta có hai phần, phần 1 tính theo sao của năm, phần 2 tính theo tuổi của nam nữ gia chủ. Trong lý luận của cung phi tinh Nguyên nhân dẫn đến kiện tụng thị phi là do sao tam bích, phi tinh ngán đường. Tại nơi sao tam bích bay vào, nếu nơi này có quá nhiều đồ vật thuộc ngũ hành, mộc, ví dụ như cây cối, thảm màu xanh lá hoặc nhiều đồ gỗ, thì sau này sẽ càng hung. Sau này gặp hỏa sẽ được hóa giải. Hỏa bao gồm thảm màu đỏ, hoa hồng, nến đỏ hoặc là trụ thạch anh tím. Vì thế, khi tìm được ra vị trí sau tâm bích, hãy mau chống hóa giải. Nếu vướng vào kiện tụng thị phi trong một thời gian dài thì tại vị trí này nên treo một bóng đèn nhỏ màu đỏ là có thể hóa giải được. Theo phi tinh lưu niên năm 2020, sao Tam Bích sẽ nhập vào hướng Bắc. Năm 2021 sẽ nhập vào hướng Tây Nam. Năm 2022 sẽ nhập vào hướng Đông. Vì thế, tại các nơi này, khi có sao Tam Bích nhập vào, hạn chế vật thuộc ngũ hành mộc và nên đặt thuộc hỏa để hóa giải Khả năng khác dẫn đến kiện tụng thị phi là thúc đẩy một vị tinh tú gọi là vong thần. Vị tinh tú này vượng nhất vào các năm dần thân tỵ hợi. Để tìm ra hướng cửa nhà, kết hợp với cầm tinh của nam nữ gia chủ. Ví dụ, tuổi thân tý thìn, kỵ nhà ở hướng hợi, hợi là một góc trong Tây Bắc Tỵ dậu sửu, kỵ nhà ở hướng thân, thân là một góc trong Tây Nam. Dần ngọ tuất, kỵ nhà ở hướng Tỵ, Tỵ là một góc trong Đông Nam. Hợi mão mùi, kỵ nhà ở hướng dần, dần là một góc trong Đông Bắc.